với Duy Nguyễn khỏe đẹp thành công đẳng cấp hãy cầm tiền đến BBT ngay khi còn có thể BBT nâng tầm con người Việt Nam Chào mừng các bạn đến với một cái buổi đi làm mà xuyên ban của anh Duy Nguyễn thì hôm nay à, Duy Nguyễn cũng à, tâm sự với bạn về mái tóc hôm qua là hàm râu thì các bạn sẽ thấy rằng cái mái tóc của Duy Nguyễn nó trở nên quyền thoại vào chủ đề hot trên mạng xã hội đúng không nó trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau những thời khắc khác nhau mái tóc nó khác nhau và bây giờ là Duy sẽ chia sẻ các bạn cách mà Duy làm mái tóc của mình trở nên đẹp bây giờ chưa đẹp đúng không nhưng mà giờ nó sẽ đẹp đây là cái à, sáng là Duy đi làm á là Duy dặn à, nhân viên mua dùm mua dùm dầu qua đầu đó, tất cả những cái gì Duy làm Duy đều có ý hết nhưng mà mấy em nhân viên không có hiểu Thấy không mấy em ờ, mua gì uh, X-Men đồ Forbes đồ này nọ kia kiểu hơn trăm rưỡi ngàn xong cái anh không chịu là không được cái này là không được chắc chắn là em phải xài rồi tại sao quan điểm gì là cứng như thế tại vì dặn rồi nhá mua là phải mua gói mua gói cho nó rẻ mua chai nó mắc lắm các bạn có tin không nope. thì ngày hôm nay á là di mặc đồ này đó là đồ tưởng xe mẹt xuống bây giờ là Duy muốn vô phòng gym mà Duy phải thay đồ mà thay đồ tóc gì thì không quay phim được <laughs> đó mình phải đổi tóc nữa mà muốn đổi tóc thì phải trải qua cái quy trình sau đây là quy trình đi tắm không toilet vậy tại sao tốn tắm toilet của của quận chín nó đẹp lắm mà nó đẹp mà nó mát nữa nó đầy đủ dịch vụ hết mình vô phải tắm tắm cái rồi xem color của nó ra làm sao à xong rồi Di mua dầu gội dầu xả thằng nãy mua chi kinh thì không biết nữa trời thằng này nó mua gì một cái đóng luôn nói chung là đại loại là ba gói thôi gì chơi Accenture giống của nữ mà <laughs> mày mày kỳ ha chơi Accenture của nữ nè đó ba thứ thôi thì khi mà bạn đến TH hoặc là Sim Center bằng tập á thì à, nên cái này là cái gì cái này là cái vật dụng cá nhân cá nhân các bạn nha thì các bạn phải trang bị bỏ trong túi đi vô đây tập tập xong rồi đó ok tắm tắm xong rồi đó đây nè xài xài sạch sẽ thơm tho xong rồi bỏ vô thùng rác làm đây nè quay luôn thùng rác thì ngay ngùng cái gì nữa đời mà mấy em máy quay kệ để đi hai thằng cầm hai máy còn máy dư đó đó, đó đứng ra ra nó xả em một một bồn tiểu thành 6 triệu nó auto xả ghê lắm em trời đất ơi đứng giùm đó thấy không phải không nó, nó auto xả ghê lắm nè color anh luôn trung thành với nhãn hiệu color xả nước vậy đó thì bỏ này vô sọt rác các bạn vô trung tâm gym của Di các bạn đã hỏi ôi sao Di ơi không ờ, để dầu xả dầu gội này nọ kia đúng không thì xin thưa các bạn quan điểm gì là không không phải là tiết tiền không phải là nghèo không phải là cái gì cả nhưng mà cái này là cái cá nhân cái cá nhân của bạn thích cái mùi gì cái màu gì cái gì loại gì của bạn thôi bỏ gì bạn xài có mắc mũn gì không các bạn đúng không các bạn đi khách sạn ở bên châu âu cũng vậy bên bên mỹ cũng vậy không ai bỏ cho bạn xà bông tự mình lo kem đánh răng cái đó là cá nhân cái đó là cái cá nhân cá nhân của mình thì mình nên xài nên sử dụng nên mọi nhìn này review bạn toilet đây bạn thấy rồi đó đơn giản thôi trống trải thoải mái cái toilet dịch vụ mà các bạn vậy thôi cái đài sen là color nè sen tay cũng là color nguyên vàng này color hết rồi à, cái này là móc treo đồ color luôn móc treo đồ color luôn còn này là nhôm nhâm gì không phải color nha cái này phải color rồi à, bạn nhìn là trong đây có cây móc đồ này nọ các các thứ đủ bạn chơi rồi ông nội nào đây ông ông, ông nội nào đây ông chơi vậy đó mà tôi nói thiệt sự làm ăn dịch vụ thì cũng khổ nha ở đây có cái cái cái cái, cái, cái à, sò rác này ba đó, ba dùng nè ra đây nè ba lấy cái này ra ba đạp cái chân nó nhảy lên cái ba bỏ vô rớt lại bụp đó thấy không nên phòng tắm nó chỉ chừng đó bạn khăn là bạn tự trang bị tất cả mọi sự trang bị cái dụng đa cá nhân của bạn mà bây giờ bạn nghĩ là tôi để nó chung vô quẹt bụp bụp bụp về xài chung mà dám xài không đúng không xài chung mà dám xài nên cái việc đó nó quá nhỏ nên duy cố tình là kêu mấy em đó là phải mua cho dĩ ba cái gói này mấy em nó không hiểu mấy em đi mua cái chai đó làm gì ở nhà không thiếu ở nhà không thiếu nó thật các bạn ở nhà chỉ xài đồ mỹ không à cái cái, cái dầu đầu nè đồ mỹ tại vì cái mái tóc của duy á là chăm sóc á, là nó phải có bác sĩ kết hợp với stylist stylist là ngồi làm kiểu tóc cho mình bác sĩ là người ta tư vấn mình dùng à cái dầu gội đầu cường độ bao nhiêu bao nhiêu dầu xả cường độ bao nhiêu bao nhiêu để cho nó không gầu nó không ngứa nó không có làm cho tóc mình nó khô khan các kiểu hết chứ không phải là mái tóc của Di là cái đơn giản mà nhìn thấy đâu đó khi mà Duy lên hình ảnh Duy sẽ trải chuốt nhưng mà khi Duy livestream đời thường với các bạn á là Duy đơn giản nó Duy chỉ chia sẻ bạn Duy thôi giờ Duy tống và Duy đi qua bước thứ hai bấm không có quay được em em lộ lộ lộ lộ nói chung là đầy bọt đó Hay thì mua súp đi ba Giàu nghèo mẹ gì